Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến soi kèo cũng như là kênh ờ, kèo bóng Cao Tiến. Thì mình cũng đã nhận định xong cho anh em trận đấu ờ, bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay. À, tiếp theo đây mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em thêm một trận đấu ở giải Syria, đó chính là trận đấu giữa Juventus và Udinese sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ khuya ngày hôm nay. Thì cả hai đội sẽ ra sân với đội hình dự kiến là 352 và hiện tại Juventus đang đứng ở vị trí thứ ba bảng xếp hạng với 34 à, điểm sau 16 vòng đấu và ghi được 25 à, bàn thắng để thủng lưới 7 bàn. Hiện tại thì Juventus là đội bóng à, thủng lưới ít nhất ở giải đấu này. Thì sau cái giai đoạn đầu mùa giải thi đấu với mức dưới trung bình thì khiến cho người hâm mộ tương đối thất vọng ấy thì hiện tại Juventus đã hồi sinh vô cùng mạnh mẽ. Theo đó thì gã khổng lồ thành Turin toàn thắng vỏn vẹn trong 7 trận đấu gần nhất, thậm chí là còn giữ sạch lưới tuyệt đối trong cùng giai đoạn này thì không có đội nào khác ở Serie thi đấu xuất sắc được như như vậy hết. Juventus uh, chẳng những trở lại top 4 mà còn thắp lại hy vọng uh, cạnh tranh chức vô địch Serie A ở mùa giải năm nay, nhất là khi đội đầu bảng Napoli vừa mới thua trận đầu tiên cho mùa giải trước Inter Milan. Còn về uh, thì hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 8 bảng xếp hạng với uh, 25 điểm sau 16 vòng đấu và ghi được 25 bàn thắng và đẩy thủng lưới 18 bàn. À, và Udinese đã trải qua chuỗi 8 à, trận liền không thắng khi chơi ở Serie A với 6 à, trận hòa và hai thất bại trên sân khách uh, tuy Udinese mới thua hai trận mùa này đó là hai thất bại trước uh, Napoli và AC Milan thì uh, hai đội đây này là xếp ngang hàng với Juventus và ở hai trận đấu này Udinese đều được chấp với mức cửa chấp là 0.75 và lịch sử đối đầu giữa hai đội thì uh, 4 trận gần nhất Juventus không thua trước uh, và 14 trận đối đầu gần nhất thì ờ, Udinese đều bị ờ, đâm thủng lưới và ở 7 ờ, trên 8 trận đấu gần nhất giữa hai đội thì đều có từ 3 bàn thắng trở lên trong mỗi trận đấu. Quan trọng hơn nữa là 9 trên 10 trận gần nhất Juventus là đội mở tỷ số trước và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 trước uh, Udinese. Một vài thông số khác đáng chú ý như là 10 trên 10 trận đối đầu gần nhất cả hai đội chỉ nhận tối thiểu từ 1 đến 3 thẻ phạt trên một trận. Còn về uh, kẹo góc thì